Xin chào các bạn, chào mừng ờ, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống mình Hôm nay mình ờ, chia sẻ với các bạn cái video là mình xử lý cái phích nước này các bạn Cái bình thủy ấy, nó bị dỉ nước các bạn nhé Đây nó bị dỉ này, nó bị dỉ ra đây Đấy, Rất là khó chịu luôn Cái này, cái vỏ phích thì nó cũng hư rồi nhưng mà vẫn có thể tận dụng dùng được các bạn Cái đồ phích của nó thì vẫn còn nguyên à, Chỉ tội nó bị dỉ ra này thôi Thì cách xử lý như nào các bạn hãy xem hết video clip của mình nhé đây cho các bạn xem nó nó rỉ ở ờ, rỉ nước ở đáy này các bạn nó chảy nước ở cái đáy phích này vậy là mình rót ra đây này đấy nó cũng chảy luôn thì ờ, nguyên nhân lý do của nó là do cái giòn các bạn cái, ở đây ở ờ, nắp phích này nó có một cái giòn thì là bị mất cái giòn này rồi bây giờ mình sẽ gỡ ra để mình xử lý cái phích này các bạn nhé tiên mình vặn phích cho các bạn nhé vặn cái đáy phích này đây phích này là nó mất cái cái giòn đây các bạn ờ, ở, cái đầu nắp phích này nó có một cái giòn cao su đây ở phần đáy này nó có một cái miếng đệm à, à, trong cái khi mà phích nó bị vỡ ấy, các bạn thay các bạn không để ý là bạn là mất cái giòn này và làm mất cái đế này nó đi thì khi lắp vào này nó thiếu thì nó dẫn ra cái tình trạng là bị dò nước dỉ nước nha các bạn nhé bây giờ thì mình sẽ phải chế chế một cái giòn ở đây và một cái cái miếng đệm ở đế của cái sổ phích này cái miếng này mình ờ, chế nó thành cái đế của cái phích các bạn nhé cái này mình đối lại cho nó gần giống như cái cái nguyên bản của nó các bạn thì nó giống như này bây giờ mình gắn hai này vào mình có cái keo xí nhựa đây mình gắn hai này vào để làm cái đế cho nó bôi keo vào ra cho mình ờ, mình gắn vô phần ờ, cao su đây các bạn mình sẽ chế thành cái rong ở cái cái nắp này các bạn nhé và mình sẽ cắt ra Rồi mình sẽ khoanh nó vào đây xong mình à, cắt nó ra làm cái cái rong ở cái phần nắp nếu các bạn không bị mất thì không sao nhưng mình bị làm mất rồi thì là bây giờ phải chế lại đấy Đây là cái phần giòn này các bạn Chỗ này để cho nó chắc chắn thì mình à, gắn cái keo 502 vào đây các bạn Đấy Gắn keo này cố định nó luôn Thì nó không bị lỏng các bạn Không bị rời ra nữa Các bạn làm à, cẩn thận tỉ mỉ không là nó nó cựa là nó à, xỉ nước Đấy, làm cho nó kín cái cái cái miệng này bây giờ mình uh, tiến hành uh, lắp lại và sử dụng thôi các bạn này mình đút rồi Đấy, cái miệng nó vừa khít đây các bạn Đấy rồi tiếp theo mình à, lắp cái đế này nó vào đây rồi mình vặn vào thôi và mình cố định cái đế nó các bạn Xong rồi lắp vào đây thôi rồi vặn vào đó rồi vặn chặt rồi chặt rất là chắc chắn luôn các bạn và cái phích nó không bị đu đưa này các bạn ở đây nó có cái giòn kín nữa Đấy, ở phần đế đó phần đế và cái giòn này nó kín nhau rồi các bạn nhé như vậy là ok bây giờ mình sẽ thử cho nước vào xem nó còn giò gì nhá không nữa các bạn nhé và bây giờ rót uh, rót vào phích thôi mẹ mình đang uh, rót này. xử lý cái phích nước các bạn tận dụng làm cho bà cái phích nước này đựng nước nóng các bạn đựng cái nước ờ, là cây bà hay uống thắc mắc suốt là cái, nó bị do gì thế này mình ờ, xử lý cái giòn với lại cái đế nó để cho nó chắc chắn nó không bị do gì nước nữa bây giờ đang ờ, test thử xem nó ổn chưa mình nghĩ chắc là ổn rồi các bạn có điều kiện thì các bạn có thể mua phích mới các bạn nếu mà không có điều kiện như mình thì cũng có thể chế như mình được chế những cái rong của nó của cái miệng phích và cái đế nó mình tận dụng mình ờ, sử dụng đỡ phải mua cái mới các bạn ạ Đấy, bây giờ mình nhấc lên nhấc lên kiểm tra đấy nó không bị dỉ nước ở đây nữa các bạn rồi ba ba bà để đây con thử rót ra xem nào đấy bây giờ mình uh, rót nó ra xem có dò dỉ chỗ nào nữa không đây mình rót ra đây Đấy, cũng không bị dỉ dỉ nước đâu các bạn nhé Đấy. lúc đầu tiên là nó dỉ nước nó ra hết nước ở trong phích ấy. bây giờ ok rồi đây này cái đế nó cái đáy nó không có dỉ nước phích nước đã đầy rồi mà vẫn ok rồi. ok video mình làm đây dừng lại nha các bạn nhé Xin chào các bạn và hẹn lại Nếu các bạn thấy video hay like và chia sẻ giúp mình nếu các bạn chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký kênh để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình Xin chào và hẹn gặp lại